gian sông khăn mau bị chim san người nhóm gian biết ông gian biết cái này tay gian biết gì anh biết cái này tay gian sông khăn mau bị chim san sông khăn cái nhóm gian cái nhóm hát thuần ý sông khăn cái nhóm gian sông khăn cái nhóm gian cái nhóm hát thuần ý sông khăn cái nhóm gian សំខាន់មកពីខ្ញុំស្អាតខ្ញុំស្អាតនេះអូនស្អាតនេះគេណែតែស្អាតនេះស្រីអីនេះគេណែតែស្អាតសំខាន់មកពីខ្ញុំស្អាតសំខាន់ខ្ញុំស្អាតខ្ញុំអត់ខ្វល់នេះសំខាន់គឺខ្ញុំស្អាតសំខាន់ខ្ញុំស្អាតខ្ញុំអត់ខ្វល់នេះសំខាន់គឺខ្ញុំស្អាត